5 bo'lak turganda o'ynaydigan mushkula boy qo'shiqlar xotla o'ynaydigan chiqarkan turganda o'ynayveradi взял и гребсни. Ona canın fikrini seni Bir ara kıskana bir day was down the drain down

mavrifay baxtini yodiga bog'li giao hàng giao